cái nhóm cơm cực kỳ sợ luôn đó là cơ phần, thân trên đó là cơ vai và cái tay cái vai và cái tay sợ lắm đúng không đó nhưng mà thôi sợ phải học thôi à, ngoài những cái bài học cũ à, mấy cái máy bb mà ép ở dưới thì hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua cái tầng số 4 trên à, trên đây là chúng ta tập với những cái máy PPL nó tập luyện về sức mạnh nó tập cho em dẻo dai hơn khỏe mạnh hơn à, à, để từ đó chúng ta có nền tảng để chúng ta đi qua những cái tầng freeway khó hơn là tầng số 4 tầng số 4 sẽ là tầng khó tầng tương đối khó rồi đó khó khó rồi đó tâm lý chuẩn bị vững chưa uống điều quạt cao đi khởi động đi bữa nay anh sẽ cho em làm quen với những cái máy kéo chuột đó BBL bicep curl và BBL AB crunch đó và đặc biệt đây là BBL Smith machine dùng để tập cơ vai cơ vai bữa nay tập mạnh mẽ rồi đó không có bánh bèo giống giống như mấy đợt trước nha rồi vô coi ờ, coi thầy làm mẫu nè chỉnh ghế ngay ngay vô và giới thiệu với em đây là cái ghế BVF BVF đa năng đó cái BVF này nó kết hợp với rất nhiều cái cái động tác tập khác nhau và đặc biệt nó là sự kết hợp hoàn hảo với cái máy Smith Machine này để, tạ, để tập cái động tác shoulder press rồi chúng ta ngồi vào yeah. Dạ. đúng rồi đó rồi cái vị trí ghế đã chuẩn rồi mốt của em cứ ra set cái ghế vậy nè đây này tay cầm rộng bằng vai mắt nhìn về phía trước đó bữa nay em đặt một cái gì một cái chân vô phi quay rồi đó không à, cái máy này sẽ cho một cái ờ, chuyển động trục nó thẳng vậy nó cố định trục cho em chứ làm đẩy thôi nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều so với ờ, à, em tập vào những cây kia nhưng mà mình tập động tác là trước để sau này mình có mình có mạnh mẽ đó mình muốn thể hiện cá tính mà muốn sống ảo trên Instagram rồi đó thì mình mình tập cái bao eo không rồi đẩy lên ngồi anh ngồi sai rồi nè những cái tư thế ngồi là phải ngồi tư thế số 4 Đúng không đó đó không chân chuồng vẫn xuống sàn rồi đẩy lên ống tay thẳng nè không ống tay thẳng xuống mặt mặt sàn tức là nguyên tắc vuông góc đó gần chạm phần trên của em đây gần chạm phần trên của em giữ lại một giây xong rồi đẩy mạnh lên thở ra mà khi đẩy mạnh đó tức là cái người nè à, trên cái cổ anh nè hạ xuống đó, ngã ngã đằng tí mà đẩy lên nè nó có thể không lưng không rời khỏi ghế được nhưng mà nó nó lên tí xíu nè nó tới đây nó sẽ nặng nè cái động tác này là sẽ cố gắng là đẩy thẳng lên nó, xuống à. À. ok ok thử này thử rồi nha chưa tính chưa chưa đếm nha thử thôi cao hả rồi đấy ra ok ok ok đó rồi ok đó đây là chính xác ok rồi được chưa rồi. anh nhích ghế lên tí xíu rồi cái bài test này sao thử Thập y chang vậy luôn Đó Cái tay nè, cái tay nè, cái tay nè Giữ vị trí thấp nhất ta nhớ lại đây nha Chứ không có chỉ chĩa đằng sau đó nha em Ngay đây, à, ok Rồi để lên, nặng không? Phê phê rồi đó phải không? Dạ Ngay, ngay cơ yếu nữa Ok Ok Rồi, tốt tập đã xong rồi đó bây giờ chuẩn bị vô uh, set đầu tiên nha rồi uống rượu cao uống rượu cao cho nó xong đi đó, khởi động uống rượu cao cho nó hết đi cho nó xong đi rồi mình vô uống cổ tay em uống cổ tay em Miss Machine Soda Fest set đầu tiên 5kg, 5kg, 15kg tạ Lộn 20 hai chục hai chục cái cây 10 kg nữa rồi vô để lên một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai cái nữa chín lên mười rồi gác vô ok tốt ok tốt uống súp uống súp uống súp uống súp uống hết súp rồi pha súp uống này đi uống súp uống súp bơm máu bơm máu bơm mana sao thế bánh Mid Machine Powder Press Test số 2 Thêm tạ mỗi bên hai ký rưỡi làm cho nó có thủ tục em rồi vô nè lên một ok một cố lên hai cố lên ba cố lên bốn cố lên năm cố lên sáu cố lên bảy come on tám hai cái đó rồi dạ. chín ok để lên mười rồi thôi gác vô lên tạ lên thêm hai ký rưỡi nữa set cuối Rich Machine Soda Fest 30 kg Vô Rồi Lấy cái đó chị Hạ trầm trồ coi Đó anh không đỡ nè Cho chị Hạ trầm trồ coi Đúng rồi cho thiên hạ dầm vô coi ok đó ok không đó ok như năm cái rồi đó sáu bảy tám chín ok cái cuối nè mười tự gắt cho ơi tự gắt cho ơi đó đó ok tốt rồi đổi bài tốt để bài là ngon rồi đó good rồi đó ăn bài này gì rất là dễ tập đó, mang cứ luyện tập bài này cho tốt vào máy smith thần thánh tới cái bài mà em sợ nhất luôn đây là bài vai con bướm xinh con bướm xinh con bướm đa tình rồi tập bài đi em sợ phải tập thôi chứ giờ sao giờ không, không tập nó yếu xìu rồi thử hai cục bài tập rồi hoài ngại ngùng gì nữa nãy mới đẩy ờ, bài mix bên kia nó nặng giờ ở đây mình relax nói không không nói hả anh ba cục anh vậy một cục thôi nha ừ. chán thế gì rồi một cục thôi một hai nói không ba 4 5 6 ép sát xuống rồi 7 sát vô nữa ờ đó 8 ok 9 ok 10 giữ à, từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ rồi thả vô xong không xong một set thôi xong một set thôi xong gì rồi tiếp minimum luôn rồi đó vô set hai một hai ba bốn năm sáu dạ. bảy tám chín mười tốt em tập một cục rất tốt lên cục cho em tức lên, rồi đó lên cục cho em phải không rồi lên cục cho em lên cục được rồi lên một hai ba bốn năm sáu 7, 8, 9, 10. Rồi, tốt, tốt, tốt, tốt, tốt, tốt Rồi, xong thôi Mình lên uh, tầng 3 đi, mình tập tay sau Cơ, tricep Đi, ngại ngùng gì nữa, mắc cỡ gì nữa Đi chỉ cho, bài này ngon lắm Bài đẹp nữa, đi rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bài tập chuột sau tức là cơ ờ, tricep tricep là cơ ba đầu chứ là cơ tam đầu nha bicep là nhị đầu mà tricep là tam đầu bằng bài chống đẩy ngược bài chống đẩy ngược với cái ghế ha chân để thẳng lên về chống lên ok dạ. cố gắng thẳng thẳng là thẳng cái gì nó có hai vị trí thẳng một nè ha đó lên lên như nè thấy chưa thẳng nè không? À, xuống thẳng nè chứ không có cái cong cong vậy không? Đó, thẳng cái chân ra Đó. ok chống bằng gót lên thẳng tay sẽ vô cơ tay sau khá nặng đó thử thử thử thử sao nhìn bới đó rung hả tập được thôi tập được thôi em đưa phao câu cho nó bự vô rồi lên mở không nếu mà lỡ không nổi lấy chân đạp đạp lên Nó được mà được đẹp ồ mẹ ngon ngon ngon mà muốn ngon nữa thì ghép tay vô ghép tay vô tay chẳng hạn vậy ờ đó rồi ngon ngon ngon rồi ngon cho anh góp ý này được không dạ. khi xuống này cái cùi trỏ nó chỉ dĩa ra phía sau một tí đừng có dĩa vô mặt anh ờ à, đó đúng rồi đó ok tập đi xuống càng sâu càng tốt sâu nhất em có thể xuống xuống đó mong gần chạm đất là tốt nhất giống giống dùng đùi đạp vậy đâu quá là tay muốn chết luôn <laughs> rồi được không được được phải không được uống miếng miếng miếng pin đi rồi vô bend deep tập tay sau bắt đầu rồi dứt dứt một ờ đó hai đúng rồi ba từ từ không cần tập nhanh quá đâu ừ bốn chuẩn năm sáu bảy tốt tám tốt chín tốt mười thôi còn hai xét nữa dễ không dễ không phê phê tay không phê đau không chết N nổi nữa không nổi nổi nữa hả không nổi cũng sẽ cố nổi ok tốt rồi dứt đi dứt tập đi một rồi rồi tập đi hai xuống sâu tí ba bốn năm cố lên sáu bảy ok tám hai cái nữa thôi chín ok rồi ôi phè quá uống nước pin uống nước pin uống nước pin uống nước pin anh không tren thôi tren nào đấy nó nhồi nó như nó đã bài tập bài tập nó có tên là bend dip nha bend và cái ghế dip là chống rồi thở ra đúng rồi đó hai ba cái cuối giữ lại đây giữ giữ đây giữ đây mỏi chống lên chừng nào nó lâu đủ lâu chống lên chống ừ giữ luôn à, ok nâng của công lên tí nữa ok đó thế thế là nó mới đẹp đó ok rồi giữ đi chưa nào phòng ghiêu đóng cửa nghỉ nha chết luôn rồi thôi được rồi tốt nạp pin đi em xong rồi khởi động lắc lắc đi rồi bài tập thứ hai của phần cơ tay sau là anh giới thiệu em một cái bài extension chưa bao giờ em tập động tác extension này mà em đã từng tập với ờ, với cable với bbms rồi nhưng mà extension bây giờ là mình cầm một cái gì đó lên cao vậy nè đó mình vuốt lên mình duỗi em em hiểu nha duỗi nó khác đẩy đẩy ra như nè đang đây tôi đẩy cái ví dụ đẩy anh ra khỏi cuộc đời em tôi là đẩy còn duỗi là gì là gì nè duỗi anh ra khỏi cuộc đời em Tức là cái động tác duỗi nó, nó, nó, em hiểu không đó nên cái cơ chế attention là duỗi không phải là đẩy nên không có đẩy giờ em cầm trái banh nè như vậy là đẩy nè ví dụ như vậy là đẩy nè còn duỗi nè em cầm bên hông như nè một ngón tay cái cầm đây bốn ngón kia ôm cái banh đó mình hướng một cái góc là nó khoảng 45 độ vô cái banh này. rồi cái tay ráng kẹp kẹp gần đầu nhất có thể rồi vuốt đó vuốt banh banh to cầm tạ được không anh tạ nó khó cầm hơn tạ tạ nó có bài tập khác thì bên tuần này mình tập banh hơn yeah. Dạ. rồi tập đi em có ma sát ngón tay mà sợ gì nè ngón tay nè muốn tay cái xè ra tới à, ok rồi đừng cho nó rớt nha rồi vuốt lên đúng rồi đó đúng rồi đó ok đó rồi giúp đứng tư thế số 1 chuẩn được chưa ok nhẹ nặng sao thầy cho quá nặng quá vậy quá này mà nặng hả ừ thôi còn có 4 kg mà nặng rồi bắt đầu bài tập ball tricep extension bắt đầu 10 cái 4 rep 4 set 4 set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nhẹ quá phải không? Dạ Ừ vậy chứ đúng Một Hai Ba Bốn Tới cái tay nha Cảm giác bóng bóng bóng chạm tay thầy có biết không? Rồi ok Phải chạm tay lên Ok Sáu Bảy Tám chín mười rồi uống súp đi rồi nghỉ ngơi cho tay sao nó khỏe anh tí 5 kg bone tricep extension một hai lên thẳng tay ba bốn thời gian chưa chạm tay năm sáu bảy tám chín cái nữa mười rồi nghỉ 30 giây nghỉ đi nghỉ đi em cầm vậy nè anh nói rồi em cầm phải vậy nè chứ em cầm vậy sao em giữ được nè cầm vậy nè đúng không mình phải dùng này nó tay cái mình giữ rồi chứ rồi một về đâu hai nè em phải ưỡn cái lượng người em gồng lại đó ok đúng rồi cái tay em đừng chĩa ra trước nhiều quá ok bốn nặng nó phiêu chứ sáu bảy sâu sâu tí coi à, rơi không rơi không rơi đang anh đang, đang dịnh mà sao rơi được nè sâu sâu tới đây nè rồi lên sao? muốn anh nhịn rồi Tiếp Chứ còn hai cái nữa <laughs> Rồi cái này nè quéo quéo nhưng mà cố nè Tập trung nè Đẩy ờ. lên Giữ luôn Thẳng tay ra Thẳng như nè Đó Cái cuối tạo dáng vô chút Rớt hả? Ừ rớt Sao rớt được đang cầm mà nhát Rồi không sao vậy cũng được rồi đó Bắn to chứ Rồi bây giờ anh sẽ giới thiệu em một chiếc máy PPL bicep curl dùng để tập tay nó tập khỏe cái, cái, cái tay phía trước nè với cái, cái tay này luôn đúng không tùy vào cái cách cầm của cái này ở cái bài này nó có đa dạng lắm anh tập một tay cũng được nữa xong rồi cái hòn qua em đổi đúng không đó qua đây đổi ok còn ha không á thì cặp hai tay hai tay em cầm như nè là tập vô cái tay trước ok vô tay trước đúng không vô tay trước là vô con chuột này nè nhưng mà nó nó nó làm cho khỏe tay trước rồi từ đó tập phải nặng lắm phải nhiều lắm nó mới bự chuột không còn cách cầm số 2 á cách cầm số 2 á là mình cầm vậy không có cầm đây nữa mà cầm vậy nè đó cầm đây cầm cái tay này không anh có cơ là em nhìn rõ là nó đang chạy chỗ nào luôn đó không đó anh có cơ sẽ tập chỗ này còn em á nó làm cho khỏe cánh tay cái cái cánh tay phía trên này dạ. đó nó, nó lúc này nó không vô này nữa ít ra ít ra mà tập trung này đó là hai cặp tập chính đó, bây giờ cái bài tập này anh sẽ chỉ em tập tất cả là 6 set ba set này ba set kia rồi em vô thử tạ coi nó nặng nó nhẹ ghế cao hay thấp cao thấp mình chỉnh ở đây còn nặng hay nhẹ mình chỉnh ở kia rồi tập thử đi tập thử thử cái này đúng rồi tới đây ta kéo lên ok không cần phải thả hết đâu ok nói vậy đó được không ok không ok không thì mình vô xét chính thức luôn đi rồi đầu tiên Bài BBL Bicep Curl Đầu tiên đó tập 10 cái kéo hai tay cùng lúc cho anh Lên Tự tập đi cô gái Tự tập đi trò Rồi dứt Một Kệ nó kéo không đều cũng sao từ từ tập quen à Nó khó mà Ok Ok Ok bốn bốn cái rồi ba ơi tập đi trò lộn xộn quá dạ. tám chín lên lên dạ. mười rồi rồi ok tốt nặng quá nặng quá thấy cũng đuối luôn nặng quá hả nặng, quá hả có hai cái rưỡi nặng quá hả hai cái rưỡi nặng quá hả em ngồi đúng chưa đúng rồi thấp hay sao cũng bình thường à set số 2 dạ. cố lên một kiểu mai Đông chuột quá Hai <laughs> Ba Bốn Chúng ra bốn cái rồi năm sáu bảy Kéo anh tám Kéo gì chín mười Ôi tập xấu quá Bài này tập bao xấu luôn à, Sao mình nó đâu chứ mà Thì đúng là tập chuột ở đâu chuột chứ không phải tập chuột đá mèo chuột chổi xìu luôn rồi chuột đâu mà không yếu đây chuột người ta mới đang hình thành cái vấn đề này không phải là vấn đề mà gọi là nó nó nó đẹp hay nó xấu mà vấn đề này là sức khỏe cái tay nó yếu chuột nó không yếu nữa phải tập cho nó khỏe lên rồi thôi ok được rồi nói chung là cái bài tập này ờ, chuột em nó quá yếu rồi anh phải tìm cách anh, anh, anh sửa thôi chứ giờ không biết sao nữa mà giờ tập một tay đi tập một tay thôi tay một tay thôi tay kia uh, chịu ừ đó một hai ba đó tao một tay đẹp hơn rồi đó bốn năm sáu hạ sâu xíu nữa không ừ tới đây nè bảy cộng cái dây lại, tám chín sâu sâu xíu đấy mười ok em phải làm quen với cái răng nữa cái răng em nó bị ăn gian quá là sao cái răng tức là động tác em thả chưa dài vậy, chưa sâu quá rồi tới tay này à là em thả đến đây thôi đúng không không phải tức là thả nè em thả xuống tới đây luôn rồi mới kéo lên rồi anh bỏ đi bỏ đi rồi một à, đây đúng không đúng rồi hai à. cái nào đó cái đó đại đây ăn gian rồi ba bốn năm gắn lên anh phụ cho sáu bảy tám dạ. chín mười không tập chậm chậm nó mới vô không phải tập nhanh tập em nó đâu nó đâu rồi đúng rồi tập tạ chứ không phải tập võ trời ơi trời tập phê chưa phê phê phê phê rồi lên một hai từ từ thôi từ từ thôi đừng có súng mà thả thả sâu chút xíu hả thả nữa ừ bốn nữa năm sáu bảy tám chín 10 giữ lại giữ lại đó giữ lại cười cười cười giống kính rồi đó ngầu vô ngầu vô cười đó đó đó rồi thả ra thả từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ rồi tới tay kia cái cuối thôi à rồi dứt một nữa hai ba bốn năm sáu 7 8 9 Rồi cái cuối nè 10 Giữ nè, giữ nè Ok Đó, từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ Đó, banh chuột chưa Rồi tiếp Cầm chỗ kia Đúng rồi Cầm đàng hoàng vô Cái tay để xa rét rồi Ừ một ok hai ba này mạnh hơn hả bốn cái này mạnh hơn hả năm sáu bảy tám đó chậm chậm gì cũng được ừ ok rồi tốt thôi kia tay bên này tay bên này là chịu đó tay bên này chịu hả chịu thì cầm đi vô tập phụ cho cho nó đều không có méo tay chết giờ cầm sao cũng được miễn cái tay cổ tay mới nhận đúng là thôi ừ rồi dứt một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ok tốt em tập em tập em cầm gì em tập tốt hơn kia nữa uống sấp phải tập chứ lỡ tập bay này rồi bên này bỏ nó là sao quá sấp uống sấp uống sấp để chơi cái cối mười cái con bên có hai cái rưỡi <coughs> hai cái rưỡi mà bộ cây này cũng nặng á cây này bao nhiêu <coughs> không biết <coughs> tại cây nó nặng rồi cây nó nhiều ký nữa thấy cây nó cũng khủng lắm á một ờ. hai ba cái tay không nhúng cái vai không nhúng nè nãy vậy nhúng vai nhiều quá thả thả nữa thả nữa ừ đó ok không nhúng cái vai đùng đùng vậy <laughs> tiếp đi tập đúng tự nhiên đuối vậy hả đó nè ok giữ rồi rồi rồi rồi rồi ok cái bài này nó khó năm mình mới chơi rồi tiếp BBL bicep curl một hai ba bốn năm cái bài đó cứ giống hoài à năm sáu bảy nè tám nè chín nè mười ok rồi thả thả thả thả thả thả thả thả rồi xong tạm biệt tạm biệt bbl bicep bicep là cơ hai đầu á cơ nhị đầu nó kêu là cơ bicep nãy giờ quên dạy đó em tập cái này là kêu là cơ bicep cái tay là forearm forearm là cơ cẳng tay cơ bicep là cơ con chuột nó có hai đầu một xếp hai xếp là bicep rồi à, cái cơ vai hồi nãy em tập á là cơ vai là cơ shoulder à gồng lên này không vai là nguyên cái này luôn nó chia làm cơ vai trước nằm trên đây nè cơ vai lớn nằm ở ngoài đây miếng mảng này và cơ vai sau đã nằm nhỏ ở đây đó. nó này cơ vai còn cái cơ bicep cơ cơ tricep là cơ phía sau dạ. bữa nay mình sẽ tập ba cơ đó luôn mình tập nguyên một cánh tay với vai okay. với eo rồi tiếp tục qua bài khác bây giờ đến với cơ bụng đầu tiên là chúng ta tập bài này cơ chế crunch máy này có tên là PPL AB crunch AB là viết tắt của bụng abdominal tiếng anh đó abdominal nha ab là dưới tắt của bụng thì à, nó giống hệt như cái bbs nhưng mà nó khác mà bbl nhét tạ vô tập nặng hơn với cảm giác nó khác tí xíu cảm giác cái trồng trục của nó mượt hơn còn cái kia nó chuyển động nó khác khác mà cái khác đó là cái làm cho cơ bắp chúng ta nó phát triển nó có một sự bối rối đó, cái nghệ thuật bối rối cơ bắp là nghệ thuật mà làm cho giống như là cơ bắp mình nó không biết trước là mình sẽ tập cái gì và không biết biết, biết trước là mình sẽ tập như thế nào còn mình ép đi thế nào đó là cái nghệ thuật tối cao trong thể hình ok thì bây giờ thầy kêu trò tập bài này vô đi trò đi tập cái không coi nó nhiêu cái đã cái không thôi có sỉ nhục trò quá không tập y chang như bài BBS Run thôi chứ không có gì chang trời hết không có gì khác hết rồi nhớ là cái lưng cong bụng cong cuộn bụng phải gặp lưng trò chân hiểu cho thầy đó được rồi cuộn lại tức là mình cuộn cái bụng nó tròn gặp lại chứ không phải mình gặp gặp cái bụp giống như phải cầm tờ giấy gặp cái bụp vậy là không đúng mà cuộn cái bụng gặp nha đó là cái chìa khóa thôi rồi sao nhẹ nặng thế nào vừa hả vừa thì thêm 5 kg cho nó đỡ vừa ha BBL AB Crunch set đầu tiên 5 kg tạ bắt đầu 1 2 3 4 5 sáu bảy tám chín mười giữ lại giữ lại đúng là giữ lại giữ lại đó nha giữ giữ lại giữ lại thả ra từ từ thả ra từ từ thả từ từ thôi lại thả từ từ thôi thả nhanh vậy thả từ từ là cái điểm cái này nè rồi thả từ từ cái điểm này nè rồi gồng cái tay lại gồng cái tay giữ lại gồng bụng luôn gồng chân luôn gồng hết tất cả những gì có thể gồng rồi mình thả từ từ thôi nè làm khó điểm thả mà ừ đó đó đúng rồi đó thấy tác thấy, thấy tác dụng người thầy chưa nãy giờ gồng nó nặng thế phải giờ em gồng lại là nó mỏi lắm giỡn rồi mất tạ yêu nguyên set số 2 TVL crunch bắt đầu một hai ba bốn năm nói trên mới thêm năm kg á sáu bảy giờ tập 10 kg rồi đó chín cái cú giữ nha mười ok giữ ok ok nhớ dùng cái bụng gập nha cái lưng đá lên cái này là bài tập kết hợp bài tập kết hợp cả bụng trên lẫn bụng dưới bụng trên là trên đúng bụng dưới là dưới đúng ok thì em em tập em có thể gập thì nó dùng trên cái chân này nè em dùng cái chân em nhích lên cái nữa tức là vừa vừa trên dưới kết hợp luôn nó cuộn lại đó nên bài tập này bài tập nguyên cái bụng luôn đó chỉ cần hạn chế dùng cái tay bổ xuống thôi còn cái chân xài được cái ờ, bụng này sao xài, xài được ok một hai ba ôi một hai ba bốn đúng rồi năm sáu nữa nè bảy ba nữa nè tám rồi chín mười ok à, từ, từ, từ 15 kg rồi đây em 15 kg rồi đó thôi dạ dạ dạ dạ dạ được rồi dạ dạ dạ dạ 15 kg mà phải nặng thôi có thầy đỡ mà rồi bụng sao rồi bụng sao rồi bụng sao bụng sao giãn giãn bụng ra coi giãn giãn bụng ra giãn giãn bụng ra nha ok lại lại lại lại lại lại rồi giãn giãn bụng ra nha giãn giãn bụng ra ờ, ok rồi rồi lại lại lại lại Hi. gì tập rồi thôi thôi được giờ động cái ghế á, mà trong gym mà nó có độ dốc á dốc ngược xuống như nè nó kêu là ghế decline decline ok còn cái ghế mà thẳng băng vậy là kêu là flat còn ghế mà nó dốc người lên như trên kia kìa là ghế inline nói chung là inline hay là flat hay là decline á là nó nó nó nó khác nhau về độ dốc yeah. Dạ. thì cái ghế dốc này ghế là decline ok rồi nhìn xuống đây nè anh thấy cái chốt dưới đây nè nó chỉnh cao thấp được nó chỉnh cao thấp mình tháo ra mình nâng lên hạ xuống được á yeah. Dạ. thì nó là adjustable adjustable là là chỉnh chỉnh điều chỉnh được đó vậy thì cái ghế này có tên là uh, adjustable decline vậy thôi adjustable decline bài tập này crunch gập bụng crunch mà ghế này tập nhiều bài lắm mốt sẽ chỉ em tập những bài tiếp theo và bây giờ là chúng ta vô cái ghế này chúng ta móc vô đây cái này nó nó rất là êm nó không có đau chân đầu lò dạ. nó nó nó di chuyển được nè đó rồi, cái bát như này là nó cũng hình vuông góc nó không bị đau chân rồi em gặp đây tay sau gót ok tôi nói nặng á bây giờ là qua phi quay rồi tôi nói nặng á gắn 10 tới 12 cái nha nếu mà để tay sau sau sau sau sau ót mà nó nặng quá đó thì để tay trước ngực nhẹ hơn rồi thật dứt để cho nó nó mạnh mạnh mẽ vô để gì nhìn nhìn yếu đuối vậy rồi ok bốn 5 6 rồi để ta sót thứ đây hỏi không để ngang ngang ra em để cái tay ngang ngang ra ờ cho nó mạnh mẽ đúng rồi không đừng có gặp vậy nhìn nó kỳ lắm ờ đó vậy đó nó hơi nặng đúng không có quéo rồi đó đó nấu rồi rồi được rồi em chỉ có một cái là cái tay em để gì lên nhìn nó rất là xấu đúng không cái động tác này em để ngang thẳng luôn rồi cố định tay mình đi tập cái bụng thôi tập không nổi thì có anh anh hiểu sức anh nhích nhích cho một miếng không cần phải khúm khúm lại đâu nó nhìn nó xấu dạ tay vẫn được chứ sao chứ cứ phải để xong đấy nhìn nó xấu ờ, để nhìn nó xấu lắm nhìn nó giống như con, con, con chim bị nó mắc mưa giữa trời trong bão mà nó nó nó bơ vơ nhìn nó tập động tác nó phải đẹp nữa trời đất ơi thầy dạy khó lắm sâu quá rồi em nhớ nè khi xuống là cái bụng nó luôn cong chứ không phải nó ngã thẳng vào cái ngay sau lên nổi rồi sau đây thôi ok đó ba con cao chứ nữa đây ạ bốn năm ok sáu bảy tám chín mười ok giữ được tí được rồi mười cái thôi rồi xong xong một set một hai ba bốn năm sáu bảy ba cái nữa tám chín mười ok tốt không set 2 còn set 3 một set đó thôi set cuối nha adjustable decline crunch một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ok tốt rồi xong đó hồi nãy là mình gặp bụng là phần bụng này nè còn bây giờ là mình tập chuyên cho phần eo nó nó xuyên về hai bên đó thì bài tập này có tên là side side là từng bên thì nó là side crunch ví dụ giờ anh tập trước một bên thôi anh sẽ thọt cái giò ra đây đó giờ anh tập bên này ngã ra anh gặp vô ngã ranh gặp vô chân này chân trụ không đó ok đó là cái động tác của em nó đang cái cái tay đang như này không khi mình gặp vô nè mình gặp vô là mình có cái động tác xoay nhẹ qua đây xíu đó đúng không mắt nhìn vô đùi mắt nhìn vô đùi này xong rồi mình đổ bên kia tập từng bên hít thở y chang đúng rồi đó đúng rồi đó rồi cái chân này <laughs> nó lạc lõng mơ mơ quá thì chân này cứ co lại bình thường để đất cũng được rồi rồi này anh, anh để lại cho coi nè cái chân anh để nó đâu có lỏng, lỏng lẻo như em đâu ok này không đấy ok ok ok được chưa đếm luôn nha bên 10 cái cố lên một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Tốt Rồi đổi chân Đương nhiên phải đau eo rồi, tóc eo mà một hai ba bốn năm sáu bảy tám Dạ. chín cái nữa thôi mười rồi xuống xuống chơi tiếp đừng nghỉ qua đây chơi tiếp nữa bên tập bên nghỉ bên tập bên nghỉ nè kỹ thuật super set một cố lên cái cuối rồi đó hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Rồi tốt Tiếp cái nữa Tiếp tiếp tiếp một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi tốt uống uống pin uống pin intra hoặc cao uống pin đây nhức quá tập phải nhất chứ ôi tập xíu mở giảm quá trời luôn em sắp có đường số 11 rồi nè không à, à, không à, em tập ghi mới mấy tháng thấy có đường số 11 chưa quay kỹ vô không nó xạo nè thấy chưa đường này hả ừ đây cái đường số 11 nè đó đội số 1 nè tan mở dữ lắm luôn vợ rồi bây giờ là giới thiệu em bài tiều phu đốn củi nha tiếng anh là wood chop là mình chém mình tập bụng đây cầm giày ok rồi xong bước một chân ra để cho nó có đường đi đúng không từ ở trên chém xuống chém là mình dùng cơ bụng mình kéo vậy nè à, mắt nhìn theo nhìn hai cái vai nè cái vai nó phải trên dưới vậy chứ không phải vai ngang vậy vai nó vậy nè không cái trên cái dưới vậy dứt đó mình tới đây nè mình căng cái eo eo bên đây nè xong mình gọng nó mình chém xuống thập eo nha thở ra thở ra xong chút đổi tay á cũng cầm vậy luôn bước chân ngược lại thôi rồi tương đối khó đó cứ chơi đi rồi anh chỉ cho sai tới đâu sửa đó không cần đứng xa quá đâu xa chút chút thôi đứng vô xíu đi xa quá vậy ờ rồi tạm đi cứ tạm đi eo nha nhớ eo nha ờ cái tay nè nó nó nó không phải nó đừng có thẳng mà thẳng cái kiểu mà đánh đánh giá vậy nó nó nó, nó nên nó vậy nè nó nó cong cong một tí để nó mình cái tay mình cũng gồng mình cầm mình giống như là mình có lực á chứ không phải ờ à, chứ không phải là là ờ à, rồi dứt ok ok cái đoạn ra giữ lại nè tới đây này giữ lên cái cho nó căng này có căng không có căng ok phải giữ lại chém xuống chém thẳng chém xuống ngoắt kìa rồi được được rồi đó rồi nó hơi lố rồi đó là cái đoạn chém em đi hơi sâu đi qua tới đây nó sâu rồi. thẳng thẳng vậy thôi chó đẹp nè cái cái cái cái này trên nè cái cùi chỏ bên này nó sẽ trên cùi chỏ bên này rồi nhìn theo cái tay em con mắt em phải nhìn theo cái tay ờ à. kém hướng nào nhìn hướng đó rồi cái động tác vô giữ lại em cứ nhanh tập nhanh quá ờ à, bao giờ cũng phải giữ lại nó có nhịp rồi xong đổi bên thứ coi đổi bên thứ coi rồi mình vô mình tập ok đó đây có gương nhìn đi đó cái cùi chỏ phía trong sai nè cái cùi chỏ phía trong này nè nè ờ nó phải nó phải đứng theo cái hướng chém chứ nó không có dày ờ nhích lên tí nhích lố rồi quá lố nè nhìn nha thấy không nhìn cái cùi chỏ nè hồi nãy em vậy nè nó nó lên vậy nè động tác là nó khó nó khó ở chỗ cầm tay á đây thấy không hai cùi chỏ đâu tức là cái cái vai trong này của anh nó cao thì cùi chỏ trong này nó phải cao và ngược lại vai này thấp thì cùi chỏ này nó thấp đó mình mới dứt chứ tới đây thôi không có dứt qua đây nhìn nó nó nó nó, nó lố quá <coughs> đó đúng không khi lên nè cái mặt mình nó cứ nhìn theo cái đó nhìn theo cái dây nhưng mà khi mà lên tới đây thì mặt nhìn thẳng đúng không xong rồi mình kéo dây ra mắt mình nhìn xuống một tí ha hai cái tay nó không có thay đổi nó cố định vậy luôn nè ráng ngộ đi nặng thì thêm giảm ta lại đỡ đỡ rồi đó chậm chậm nhanh quá ờ à sao tay em cứ cong cong vậy nhớ đầu tập trung về cái eo à dùng cái eo này chậm chút em em nhanh quá nó rồi rồi đúng rồi giữ lại cái vô ừ cái vô trong kia cũng giữ nữa giữ rồi dứt em phải giữ em có thời gian suy nghĩ về cái eo chứ em tập vèo vèo vèo không kịp đó cứ chậm chậm nhanh ok rồi rồi suy nghĩ về cái eo nha chỗ này nè đó Rồi được rồi, phần học bài xong rồi chờ xíu tập Em đừng nghĩ là em dùng cái tay em chém Mà cái tay chỉ giữ thôi Rồi xong mà cái eo mình nó kéo nè Cái eo nè, kéo nè Cũng bình thường em xe eo đi Đó, em xe eo thì không có gì Không có gì cầm hết, thì giờ cái tay em để vậy thôi Em cứ xây thôi Chứ không phải là dùng cái tay không, này là anh dùng, anh dùng tay nè Con này dùng eo nè dùng em sao nó nhanh được em tập vèo vèo thôi vô tập thiệt đi từ từ ngộ ra chân lý rồi à. một ok hai ok ba ok bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi đổi một bên đây cầm tay đúng nè hai ba đó bốn năm sáu đúng rồi bảy tám 9 10 Rồi quay lại tập tiếp Đó bây giờ em cầm cái đúng nè cái, cái cái trỏ này nó cao hơn, cái tay này thấp hơn Cái vai này cao hơn Rồi dứt đi một Đó xoay cái eo vô đúng rồi đó hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi đổi đổi đổi tập một lèo luôn đó vô một hai ba bốn giữ lại năm cái động cắt vô là phải giữ nè đó rồi sáu 7 8 9 10 Giữ lại, giữ lại, để cho nó căng này nha Rồi, mỗi thả ra Cầm đi, cầm đi, cầm đi Rồi Bây giờ là chém ngang Bây giờ là chém ngang, hồi nãy chém từ trên xuống Bây giờ cũng chém, chém ngang Ok Dứt một hai cũng y chang vậy thôi ba bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi quay qua kia tập tiếp một hai ba bốn từ thôi năm sáu bảy tám chín tay thẳng thẳng xíu đi mười rồi mệt rồi uống miếng nước tập set cuối một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười đổi bên không có bài mệt mệt với cái bài này chứ <laughs> đổi bên dứt một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Rồi ok, kết thúc xong Vậy là chúng ta đã khép được buổi tập tạ ngày hôm nay, tập gym ngày hôm nay những cái máy BBL rất là nặng nề Thì bây giờ là chúng ta sẽ xuống dưới chúng ta cardio trên máy elliptical Đó, chế độ hill leo đồi Nha, ở đỉnh là cực kỳ nặng mà hai bên cực kỳ sướng Để chúng ta relax cơ thể và chúng ta phục hồi cơ bắp rồi sau đó em sẽ uống Libody uống uống boss cao thời gian còn rảnh thì em có thể là xông hơi tắm rửa mát mẻ về nhà chịu chịu khó ăn uống ngủ nghỉ phục hồi cho nó tốt để bữa sau chúng ta tiếp tục tập tầng 3 à, cái phần cũng upper body mà phần cơ ngực và phần cơ lưng rồi xong chốt Thank you anh không chọn ra đi ở lại rừng xây với tham vọng uy quyền duy nguyên khắc tên trong thời kỳ đổi mới tứ trụ bi bi tinh ngạo khi một đời building là hiện thực nào phải bài thơ bốn năm hoàn công với tốc độ không ngờ ốc chọc trời xua tan đi truyền thống chim đất rừng xây độc nhất giới chim mơ lung linh đẳng cấp như tứ giác kim cương tòa lạc uy nghi trên lãnh thổ quê hương đông tây đôi xứng ta mang gươm mở cõi nam bắc hợp về ta khép nghiệp đế vương ý chí chim mơ như chất thép cường vững bước tiên phong trên bước đường quê hương bpt bùi giao thời thiêng liêng ngọn cờ đầu mang đăng cấp dẫn riêng bằng tất cả tiềm năng tổng lực phát huy của chim chúa và hàng triệu phan thân thương tình nghĩa trường tôn khai niềm chim và súp chữ nhất đời chim bằng tôn nghiêm phải vậy dòng máu lạc không bi bi ti tuyên thề xanh bước nâng tầm ngào nghe tiếng việt nam dòng máu lạc không bi bi ti tuyên thề xanh bước nâng tầm ngào nghe tiếng việt nam em mà đi con gói vậy uống gói chừng nào mới bán được hàng mới thì nhà uống nước thì cũng như thế đúng không em phải ra đây muốn ba bốn gói đây cho người ta thấy uống ba bốn gói người ta mua ba bốn gói để mai để mốt em uống năm gói cho nó sợ à rồi còn thời gian thì cứ nghỉ ngơi xong à, hơi tắm tắm xong hơi rồi.